uh, chia sẻ một lượng may mắn cho những người như anh chị mình không thể đi làm chính đôi chân của mình trong nhiều lúc mình thì mình nhìn cái đôi chân của mình thì mình nó làm trẻ và đặc biệt anh chị ở đây mà chạy nhảy đúng không đi chơi thì đây cảm thấy khát khao của cái đó và và những cái ngày nào mà chạy nhỏ ở nhà trường những thầy cô và những bạn bè mà cùng làm việc ở ngoài trường thì anh chị cũng có sự cùng đến đây cùng với nhau và chơi thoải này và những công việc và những cái đó và gia đình luôn ngồi trong cái ghế của mình và ngồi không đi đâu được hết mà những cái nỗi đau đó ừ. những cái khó khăn của mình là nhiều lúc đi lại rất là khó khăn ngoài cơ thể còn có được những cái chân trái này là cái nặng vậy còn của bạn bị đi hết anh chị nhìn thử mặt bên này thì bên này cao hơn so với bên này bên tay trái vậy thì lúc mà gia đình của trai thì phải rất là khó khăn đi phải ba mẹ và anh chị đang phải làm đấy lúc đó thì ngài đã thuê phòng trọ cách nhà ba năm cây số ba năm cây số để đi học nhưng mà không được học bài thì nó nhận biết làm gì cả nên mình nghĩ rằng chẳng lẽ là mình là người cô dục ở nhà chỉ xem phim rồi ăn cơm rồi ước cũ và chờ đến một ngày nào đó mình sang thế giới bên kia và lúc đấy thì giang cảm thấy rằng là mình làm không thể làm một người như vậy là một gánh nặng cho gia đình cũng như mẹ của mình được thì giang mới lên mạng xem thì được học uh, về dạy nghề ở học môn học 6 tháng rồi đi học văn phòng ra thì cũng không biết làm gì được hết và ra tiếp tục là học về trung cấp công nghệ thông tin trung cấp công nghệ thông tin học 3 năm liên tiếp như vậy rất là vui các chị khi mà nghe được khi mình được đi học rất là vui hai anh anh trai cha chở ra các bạn nhưng mà vô trong thì hai anh em không biết nói gì luôn tại vì là khi mà mình đi học á, là ký túc xá nó ở trên lầu mà không có thang máy mỗi lần như vậy thì nhờ nhờ những bạn bè đến nó tạo hộ ra nhưng mà họ chưa biết ra là ai họ chưa biết thế nào nên họ không thể hỗ trợ suốt ngày được thì lúc đấy thì hai anh em không biết thế nào thì chết lặng luôn và không biết nói gì luôn đấy và giai cảm thấy là lúc đấy chắc cái cuộc đời mình đã dừng ở đây và lúc đó thì ra chỉ hai anh em mười phút sau rồi cha mới quay lại nói với cha là hãy để cho em đi lên cầu thang à, một tuần xem có đến như thế nào nếu mà được thì học không được thì về và cứ như vậy hàng ngày nha đi bằng hai cái ghế này mà đi từ bậc một bậc một lên cầu thang nhé à, và đi như vậy thì ra trường năm 2014 2014 dạ. thì lúc đấy Giang mới uh, viết đơn đi xin việc viết đơn đi xin việc rất là nhiều nơi nhưng mà không có một nơi nào mà có thể cho Giang được một công an việc làm và họ nghĩ rằng là Giang một người mà có sức khỏe rất là yếu thì làm việc cho công ty sẽ không đảm bảo chất lượng và cái thứ hai khó là Giang không thể làm được một cái vị trí mà đi chia sẻ cho mọi người hoặc là Giang tiếp hoặc là tiếp cận đối với khách hàng cho nên đó là vấn đề là các chữ giai mà không có một công ty nào đón nhận giai cả thì lúc đấy anh xin chân cảm thấy là vô cùng thất vọng chẳng lẽ thế giới này mà không dành cho mình nhau lúc đấy anh muốn rằng là thả mình trôi theo cái dòng sông sinh đó học là mình vào chùa để hỏi cách làm cho gia đình mình học và khi lúc đó thì sẽ cảm thấy là tại sao những hết lên rất nhớ đến bố của mình và bố ơi bố ơi sao bố đi qua thế giới bên kia mà không đưa con đi chơi cùng bố bố để lại con một mình ở bên thế giới này không có ai đón chào con cả không có ai yêu quý con cả nhiều lúc mà khi mà ra thế giới hoạt động bên ngoài nhiều đồng anh chị nói rằng là khỏe như vậy mà còn đi học làm cái gì và tại sao có những câu nói khó nghe hơn đó là mình không chết đi lại là gánh nặng cho gia đình và xã hội bạn không ra một người mà rất là nghiêm túc và trung thực đó là lý do mà khi mà mỗi lần lớp học mà mình ngồi trong lớp mà bị mất đồ mất bút mất tiền gì đó chỉ cần các bạn ấy nói rằng hôm nay tôi bị mất cái này hoặc mất cái kia hoặc là các bạn vô tình các bạn nói rằng là gì à, chỉ có bạn ngồi ở trong này à, không có bạn ở đây thì ai vào đây có thể lấy được những câu nói nó không sự mà làm trai không biết trả lời thế nào không biết mình làm người thế nào vô cùng đau đớn và ngay cả đến khi mà trai đại diện ờ, cho cho trường đi thi cửa lớn thì giang mới bước vô cửa thôi nhưng có một thi với thầy giáo thầy giáo nói là Nhà trường hết người làm sao mà đưa em này đi thi Chị cảm thấy một câu nói mà vô cùng nóng Và ngày hôm đó thì đã rất là may mắn đó là gì Thầy cố gắng quán cửa đầu tiên danh thắng được người thầy người thầy đó là đánh cái giai là giai bị thua bán đầu tiên bán thứ hai giai may mắn thắng được thầy và bán thứ ba thì giai thắng mà thầy không đúng bắt được và nhưng mà thầy ấy không hài lòng về cái việc thua như vậy thì em vẫn luôn sẵn sàng đến như thầy đồng ý đi chơi lại nhưng lại thầy lại không chơi lại và đến khi mà người thứ hai chơi với người thứ hai thì trong vòng 3 phút lại bị thua thua một cách nghiêm trọng như vậy thì lúc mà ra về đến thầy điều dưỡng có nói rằng tại sao cái người đầu tiên chơi rất là giỏi người thứ hai chơi thì bị thua thì thua người thứ nhất liên tục mà tại sao em thắng được người nhất mà không thắng người thứ hai thì thực ra lúc đó ra chỉ cười thôi Tôi nghĩ rằng là cái thắng được người thầy đầu tiên đó là thắng tất cả mọi người rồi tất cả các đối thủ khác rồi đó là niềm vui trong nhau nhưng mà thầy đó cũng không biết được điều đó cha chỉ cho nên là mỗi lần đi vô trong sài gòn này thì chị chỉ có một mình thôi không có anh em mà không biết gì hết và mỗi lần như vậy cô cô ban đầu mình đi đi ra ngoài nhiều lúc mà đi ra ngoài mà ra xin được vị trí trong ngân hàng của việc Vietcombank Gia Làm ở VPBank Gia Làm được khoảng là hết năm 2014 anh chị thì khi mà ra đi làm như vậy thì về nhà thì gửi mẹ được hai triệu đồng và đến tết khi đi vô hết tết xong mẹ phải bỏ vô phong bì 5 triệu thế cảm thấy rằng là về nhà thì nhìn mẹ thì vẫn phải ở dưới dãy bốn giường bốn tối lại ở bốn bốn giường xung quanh thế cảm thấy rất là buồn nữa nhưng mẹ mà, mà ốm bị đau thì đó thì như thế nào và một tết một năm mình về cũng nó một được một lần thôi mẹ đang cảm thấy như là vô cùng đau đớn và cha còn thấy buồn hơn nữa tức là khi mà cha hỏi chị dâu à lâu nay chị có gọi điện về cho mẹ của mình không thì chị ấy nói là chị chưa nằm tiền điện thoại thì có thể là những cái tình yêu của gia đình người chạy tất cả những giai trên giai muốn thì gia đình đều đáp ứng cho hết như vậy mà trong khi nó sẽ chắc là được gì hết cho gia đình cả và lúc mà mỗi lần này mẹ gọi điện vô thì bảo là con cố gắng mua thêm sữa mua thêm đồ ăn muốn để cho thêm sức khỏe và con chúc con ngủ ngon và những cái lời nói đó thực ra là những người đứa con giống như dài nói với mẹ mẹ của mình nói với anh chị của mình mà từ ngày mẹ lại nói như vậy em cảm thấy rằng là mình và mỗi lần đó là lý do tại sao tôi cảm thấy trong mình thì giống như là đi ra bên ngoài giống như một cái vỏ sò cho mọi người thấy rằng cái rất là mạnh mẽ rất là vui vẻ nhưng thực tâm ở bên trong của tôi thì cái giống như là một cái, cái thân mềm ở bên trong rất là yếu đuối và cũng nhiều cái thấp một mình và nghĩ rằng cuộc đời này không phải dành riêng cho mình và và khi mà ra thì ờ, đi ra ngoài đường đi ra ngoài đường thì đôi khi là bị xe tông hoặc là sao đó tai nạn rất là nhiều đây là cái đây là cũng bài chuyện định cái chiếc quần này là khi mà mình đã xem nó cũng khác nhưng mà tại sao đem vật chất đi, đi ra ngoài đi học giao lưu vào học rất là nhiều nhiều là vì khi mà dai về nhà nhìn thấy mẹ như vậy thì không khác đâu nên nghĩ rằng mình không thể nào mà làm mãi trong ở ngân hàng được mình phải đi ra ngoài tìm một con đường nào đó để cho chính bản thân của mình và giúp đỡ những cái người mà hoàn cảnh giống như đang không có công ăn việc làm và đang còn phải là gánh nặng với gia đình và xã hội nhà may mắn đọc được những cuốn sách mà dạy con làm giàu và đọc của Robert Kiyosaki và những cuốn sách mà khác là tư duy thay đổi bằng tay trắng giảm cởi khởi nghiệp hoặc là tư duy triệu phú và nhân đọc rất là nhiều sách và tham gia rất là nhiều hội nghị hội thảo thì cái lớp học á các chị đơn giản là học học thôi các anh chị và Jack nghĩ rằng là từ những cái lớp học của mình là như thế nào em không cần quan tâm cái chữ tiếng Anh nó là cái gì hết Jack không có biết, biết một chữ tiếng Anh em mới học hết chung các bài ngay thì đã biết anh chị đã để ý trên Facebook của đài những cái sự đa tốt của đài thì anh chính đã Jack biết là mình sai có anh chị nào hay xem đọc cái Facebook của đài sẽ biết chính đã Jack biết là sai như vậy thì tại sao em luôn luôn tự tin và có thể học bất kỳ một khóa học nào bất kỳ một cái chủ đề nào người ta học được theo học được bởi vì khi dai là dạy học á, là dạy cho một đứa trẻ các anh chị à không biết thì hỏi và mình làm những một đứa trẻ thật của chơi không quan tâm đến là làm đẹp hay làm xấu làm tốt hay như thế nào mà quan tâm là mình hiểu cái gì cả đó chính vì vậy mà những cái video và những cái hình ảnh của dạy làm á, khi dạy học thì các anh chị thấy là mình rất trẻ con nó giống như một đứa ba tuổi hoặc tuổi nghĩ đi làm đó nghĩ đi học đó và khi mà anh chị học cái cái này cũng vậy bây giờ anh chị đừng quan tâm đến cái chữ của nó viết là nó cái ý nghĩa gì cái chị hãy nhớ cái thao tác để làm thôi khi cái chị đã thuộc vượt được cái thao tác rồi á thuộc được thao tác rồi thì chị như thế nào ạ thì các anh chị mới để ý vào cái chữ này cái ý nghĩa gì để sau này nếu mà chương trình nó có tổ chức chỉ thì mình có biết được cái chữ này như thế nào thì mình có thể vô được còn bây giờ mình quan tâm là mình phải làm này thì làm như thế nào ra làm được thì tất cả các anh chị ở đây làm được bởi vì là anh chị anh chị có hai điều ba điều gửi gắm đến anh chị anh chị ở đây có sẵn sàng muốn nghe lời gửi gắm và chia sẻ của cha đến anh chị không ạ có cái điều đầu tiên anh chị đừng có bao giờ cài trong cái đầu của mình là tôi không được tôi không biết tôi không thể con em như vậy những từ đó nên loại bỏ cả cái từ gì cũng ta thì chắc chắn đó là điều đầu tiên điều thứ hai là khi anh chị có cơ hội đi học hãy đi học như một đứa trẻ học như một đứa trẻ học càng nhiều càng tốt rất là nhiều anh chị hỏi bảo là học làm gì nhiều làm sao đâu được đâu chúng ta chúng ta cái gì cũng biết cái gì cũng học nhưng khi làm tập trung một cái thôi đúng không còn khi học thì như một đứa trẻ còn khi làm thì giống như một người trưởng thành khi mà giúp đỡ những bạn thì bạn là những người bạn đó rất là tự tin anh chị không muốn giao lưu với mọi người và không muốn tiếp xúc với môi trường bên ngoài đó là một cái khó khăn thứ nhất cái khó khăn của các bạn đó là các bạn không có tài chính điều kiện để mua laptop hoặc mua máy tính để mà dùng đó chính vậy mà gia đình muốn đi sinh việc và cũng truyền vào được và muốn đem quý những cái lời nói mà không yêu quý ai và những cái lời nói mà tiêu cực thành những cái động lực thúc đẩy mình thành công hơn chính vậy mà ở đây có bao nhiêu anh chị ở đây nếu như cảm thấy rằng là không hài lòng thì đều ra điều đình thì nó sẽ lớn lên để giải biết để biết cho được động lực của mình và giang không nói với bạn là giang không làm được nhưng mà trong trong tâm rằng hãy đợi nó nhất định ta sẽ có thực sự tôi luôn luôn biết động lực đó là cái động lực của mình thưa anh chị vậy cho nên là nhiều anh chị khen giang hay là chê giang thì tất cả đều là cái động lực để giúp giang phát triển nếu như những lời chê trách những lời khen và những cái lời tiêu cực là càng không nhưng lỡ như một ngày nó bị đau thì không biết thế nào chị ai sẽ chăm sóc gia đình khi mà ở xa gia đình thì nghĩ rằng lúc đó gia sẽ buồn cả không anh chị lúc đấy gia có bước bước tiếp không ạ nếu như bây giờ nhớ một cánh tay trái của gia không đúng không nó bị gãy rồi nó bị đau rồi thì con đứng lên được không không có một cái đau cái cô đấy sao nhận định hỏi là đây đúng như vậy đấy mà cần cái hỗ trợ nhất là có lên vì không một hiện tượng nào hết anh trai luôn luôn nói với bản thân của mình rằng tôi nghĩ rằng tức là muốn khách khao muốn làm việc muốn thành công nhưng có công ty nào nhận trái không không có nào ngoài đời nhưng ngày hôm nay nếu như không có có đến chạy công ty bằng đôi chân của mình hay đi bằng hai cái ghế đấy chị thấy đúng không và giá có thể nói chính là quý vị được nhưng không bỏ được giá dạ, mà đến nhất định mà đến mục tiêu nhất định mà đạt được mục tiêu mình được cái quan gì được cái đi ra bên ngoài anh chị cái đi ra bên ngoài cuộc sống của mình nên những cái uh, anh chị là ra ra thấy các bạn đi chơi cùng đội nhóm hoặc là đi chơi tự nhiên thì cảm giác mình vẫn là một cái nào giống như là vung tay vung chân của các chị vung tay vung tay của những bạn bè của mình thật sự như vậy cho nên đó là do tại sao chúng ta không dám đi chơi với bất kỳ người nào thì không dám uống với nhà người nào thậm chí đi ra ngoài đường ra thấy những cái đôi chở nhau trong những cặp đôi một đôi một như vậy xe cũng ao ước mình cũng có một người bạn gái ngồi đằng sau xe mình cũng chở đi chung thế cũng ao ước một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng mà nhiều lúc nghĩ là bản thân mình lại không dám gì lại không dám điều đó cho nên là cuộc sống này nó lấy đi của gia đình cả nhưng mà gia các anh chị biết vì sao mà gia vẫn còn sống đến ngày nay mà vẫn không phải cho đi mà thực ra thân xác của giai đã chết rồi phải chết các vị nói chung là ngồi làm con giai có phải chống tay cái gì chúng ta ngồi này nó không có vững đâu đụng vô là ngã ngay rồi nhưng mà bởi vì giai chưa hoàn thành được cái tâm nguyện của mình đó là giai muốn giúp ích tạo một cái môi trường cho các bạn sinh tật và những người bạn một môi trường sâu bằng nhất và gì khi tạo ra một cái công ty làm việc các anh chị không biết các chị làm việc thì khi các anh chị lỡ hay có chuyện gì đó hay đó thì công ty phải lo cái việc mà con của anh chị phải nuôi đến 18 tuổi hoặc là khi anh chị về hưu 50 tuổi rồi thì từ 50 tuổi đó phải hỗ trợ anh chị cho đến khi nào mà anh chị về hưu về qua thế giới thì thôi nhưng bây giờ anh chị nghĩ xem có một công ty nào hỗ trợ anh chị như vậy không ạ không có những công chức anh chị làm nên nỗ lực rất là nhiều rất là nhiều nhưng mà khi đó mình không làm nữa coi như mình lại trở về con số không đến 50 tuổi rồi về nhà thì đứng được lương hưu năm mười triệu là lại hết rồi và trời ngày mình ra đi thực sự và không có thời gian để mà bên gia đình vợ con của mình điều đó em không muốn và điều đó đó là lý do hiện nay tại sao chết sống ở thành phố thì mình là một mình một mình mà ra con sống sẽ đi ra ngoài đường nhiều lúc xe đâu qua chạm là mình hết bụi môi trường tương tự như mình mỗi ngày đấy ra ngoài đường đứng một cái chiếc bất kỳ nào nên dây rất là sợ ngày mai dây sẽ ra đi các anh chị và tâm nguyện của ta chưa thực hiện được trên ngày mai rất là sợ sợ lắm anh chị ạ cho nên đó là gì nhiều lúc anh chị gọi là tại ra tính là hơi vội vàng khó tâm bởi vì đã muốn làm đã làm được gì trong ngày hôm nay thì phải làm hết mình làm cháy hết mình bởi vì ngày mai không biết sai phạm sống hay không tức là mình à, xin à, được à, thay mặt đáp từ những điều bạn thực sự ra đây là một cái một cái hình tượng một con người mà chúng ta rất là ngưỡng mộ à, bạn rất là đẹp đẹp từ bên trong rồi bên ngoài đặc biệt là cái trái tim nhân hậu à, một cái lòng vị tha quảng đại và là một nghị lực rất là phi thường điều này tất cả anh em chúng tôi rất là ngưỡng mộ và chỉ rất xúc động khi chia sẻ chắc là mọi người nam đây cũng sẽ cố gắng à, để đáp ứng những điều mong mỏi nơi bạn cố gắng để giúp cho tất cả những người khác cùng những cảnh ngộ hoặc là khổ hơn chúng ta họ còn không được điều kiện chúng ta cũng được đến trường đi lớp cũng như là có điều kiện nâng cao kiến thức và phục vụ cho đời này đời, đời này cũng có những người còn khổ hơn rất là nhiều à, cuộc đời người có trái tim bạn khao khát tình yêu và chắc chắn là cũng sẽ được những tình yêu à, chắc là bạn biết là Rick Cusick à, có một điều vợ rất là đẹp rất là hoàn hảo tôi thấy hình tượng đàn giống như vậy đó à, những con người đó